Dạ, ừ. Phước Cần Thơ xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn ạ. À. Hôm nay thì Phước à, quay trở lại đây để à, thăm à, cụ bà Võ Thị Thơ và vừa mới đẩy bà đi uống cà phê về. À, giờ thì mình sẽ gửi trước cho bà 10 triệu để ngày mai à, đưa bà đi bệnh viện à, xem coi sức khỏe bà như thế nào. Này là chào cho bà 10 triệu nha. Gửi trước đúng không đúng đúng chị à, mai đi bệnh viện phải không dạ đúng rồi mình mai. đi liền đi cho bà đỡ đau chứ để cũng lâu quá rồi dạ bây giờ mai sáng tôi kêu con tôi trả tôi ra bệnh viện ngoại à chút xíu nữa con sẽ lấy uh, cái tờ giấy con lấy cây viết con ghi cái số điện thoại con lợi dạ dạ à, chiều con bà về kêu alo cho con dạ dạ vì là có có con con ấy nè con con loan nè à là cái chị gần xóm đây hả đây nè nhà nó đây à sao đi. chị đó làm sao chuyện đó là ờ, cháu à, không có ý con hỏi là bà bà bà tính nói cái gì á không có nói rằng coi ờ, cái ờ, bị nhỏ không biết chữ đó rồi à con không có biết chữ à đúng dạ. rồi ai điện cũng được nhưng mà phải cho con có biết số điện thoại của con bà nha dạ. để okay. chừng nữa khi mà anh em ra ngoài đó liên hệ có hả cái này nè à. nó nó đâu biết chữ đâu, đâu à đâu rồi rồi để con nhá vô của con luôn nha không chín ba chín bảy tám 7 7 3 6 rồi con sẽ nháo qua đêm lấy cái vỏ anh ra coi cái điện thoại anh nó đổ chuông không đi tại nè em để chế độ rung không à. ok ok ừ. lên rồi phải không mở ra rồi ok con bà tên gì dạ tên chị tên chị ha dạ, rồi lê, văn chị rồi ok rồi cắt vô đi bà à, chút nữa con sẽ bu lại dạ. rồi à, chiều về cỡ 5 giờ mấy 6 giờ con sẽ liên hệ dạ đi bệnh viện liền nha dạ. đi ra ngoài rồi có gì thì bệnh viện nào thì ra ngoài thì à, anh em sẽ gặp nói chuyện dạ. à. bây, bây giờ à, để để tôi nói ra với à, con nghe nghe giờ tỷ như mà chiều về rồi cái mình đi ra đi ra bệnh viện đó luôn phải không lấy tờ giấy mình đi ra đó luôn à, bà muốn đi bệnh viện giờ nào cũng được tùy bà bây giờ mình có tiền cho mình rồi chiều dạ. mình đi cũng được hoặc ngày mai mình đi cũng được mai đi đi bị à. tối quá rồi dạ. đêm hôm à, mình muốn đi giờ nào cũng được rồi dạ, khi đó con sẽ liên hệ con hỏi bệnh viện nào rồi dạ. xong rồi tại vì bà bà biết bệnh viện nào không bệnh bệnh viện gì đó không thôi để chiều con hỏi con của bà đi hay là hỏi cái chị bên đó bệnh bệnh viện à, lớn à, rồi kế bệnh viện đó <laughs> bệnh viện lớn rồi kế bệnh viện đó thôi để chiều con liên hệ với con của bà ừ. dạ nhớ đưa tiền cho con bà giữ nha để dạ, uh... không sao đâu lo cho bà dạ, lo cho bà dạ, cho dạ. xong đừng có đừng đừng đừng có xài ổng có nhậu nhẹt gì không nhậu nhưng mà nó không nhậu đâu mà, mà không dám đâu phải không không dám xài đâu phải không tiền này đâu có dám dạ ừ. thì đó tiền này ra sức khỏe của mẹ mình là trên yeah, hết Dạ. hiện giờ mình ờ, không có tiền không có khả năng để lo cho mẹ yeah. hiện giờ nhờ sự chung tay của cộng đồng lo cho mẹ mình thì mình báo hiếu lại bỏ yeah. sức cho báo hiếu lại yeah dạ. gán về sức khỏe nha dạ. ok rồi đó dạ, ok rồi mừng quá <laughs> phước hay mày cứu tao đó phước <laughs> con cũng không có cứu bà mà là nhờ sự chung tay của tất cả cô chú không phải đâu mày cứu là mày đi đứng gì nè chứ không phải tao nói mày cứu bằng đây, à vậy đó hả yeah. Dạ. là con ghé tới lui đúng không dạ yeah, tới lui được thì mừng quá rồi phước, dạ yeah. mang cơm với gì nè cơm với à, trời ơi đừng nói đồ ăn mới phải không đừng nói con cá bữa hổm à bữa nay có nè thịt cái đó người ta cho cái bà bữa hổm này vẫn lại đi vô à cô bữa hổm là cô cho đó hả ừ, cho con cái này nó chỉnh nó đám dỗ ba chà ông già chồng nó rồi nó bế bưng cho người ta chưa ăn ừ. nhỏ đó dạ ừ. thôi để chiều ăn cái gì thôi mừng quá rồi giờ sức khỏe nha chiều con liên hệ dạ chiều liên hệ mấy giờ con phải làm về không biết ha nó đi mần ở trong cái răng này không biết chuyện nào nó gì bà thì con thấy còn à, minh mẫn nè bây giờ dạ. mà mình hỏi bác sĩ kỹ uh, giờ tôi uh, có tiền rồi giờ thì uh, tôi muốn tiến hành phẫu thuật yeah. Dạ. thì trước đó thì sẽ kiểm tra sức khỏe yeah. Dạ. rồi thử cái này cái kia yeah. như thế nào yeah. rồi có gì thì uh, yeah. con sẽ liên hệ cho con hay yeah, yeah. Ừ, vậy em Phước cũng nằm Phước trong tao nghe Phước ơi trời ơi mày này mày nói nghe mày tao ở năm bảy cảnh chùa mới gặp mày đó <laughs> dạ cái <laughs> mừng quá mừng rồi rồi, ờ, rồi, rồi. vậy à, phước cũng uh, dạ. thay mặt uh, thay mặt như uh, bà thứ mấy đi cũng tiện năm. bà năm đây dạ. uh, chân thành cảm ơn uh, sự chung tay giúp sức của tất cả quý cô chú anh chị mạnh thường quân và cái danh sách mạnh thường quân hỗ trợ cho bà thì chừng nữa sau khi mà tiến hành lo cho bà xong yeah. Dạ. hoàn tất à, từ trong bệnh viện về tới nhà dạ. sau đó thì phước sẽ cập nhật sau thì bây giờ thì trước mắt là mình à, sẽ cho bà đi bệnh viện trước dạ. để coi như thế nào chi phí nó như thế nào thì hiện tại bữa hôm bà nói 50 triệu thì như dạ. hôm nay là cũng đã đủ cái số tiền đó rồi đó bởi con mới ghé lại đây báo cho bà cái tin vui <laughs> dạ nhưng mà cái này có phước thiệt nhưng mà con không có trao hết cho bà liền dạ. chỉ con sẽ là người trực tiếp vào bệnh viện đóng viện phí con chỉ đưa cho bà là tạm đóng bệnh viện ứng rồi này nọ tại vì thường cái bệnh viện mình phải có tạm ứng chứ tạm ứng trước xong rồi bắt đầu mình thuốc men rồi bắt đầu là tới ngày à, phẫu thuật thì dạ. bác sĩ sẽ đưa cho mình một cái phiếu đóng yeah. Dạ. tiền thì bắt đầu dạ. qua hôm sau hay là hẹn giờ mình tới ngày ngày đó sẽ tiến hành lên ca mổ yeah. À. bà biết cái thủ tục này mà phải không đau lắm à dạ chắc đau lắm à <laughs> nó sẽ qua thôi có thuốc tê hết trơn à nhưng mà bây giờ là quan trọng là cái sức khỏe của bà có đủ sức khỏe để mà mình tiến hành phẫu thuật hay không đó nha khỏe dạ yeah rồi thôi vậy dạ, à, bị ăn đầy đủ à, không <laughs> dám ăn bậy bạ ăn không dám ăn cái gì tầm bậy <laughs> ờ. <laughs> cái gì mấy bà bữa nay vui rồi nha ừ. rồi Mình vậy à... ai cái giỏi cái kỳ khứt nè thì đúng rồi nó sưng một bên mà do nó sưng một bên nè là do mình uh, bị cái uh, ngay cái khớp đó ngay khớp uh, ngay khớp háng đó đó rồi lo à thước vô nè lo rồi chị có bên đây luôn phải không dạ dạ, dạ. à, bây giờ vậy nè à, sẵn rồi có chị luôn ừ. đây chị qua mé bên đây đi em em em em nói chuyện luôn ha à, ủa cô lại này đi cô nói lại <laughs> dạ. dạ thấy đẩy nè rồi ngồi ngồi ngồi mé mé xuống đi chị hoặc lấy cái ghế cho chị ngồi ờ, lên lấy cái ghế không cảm chị ngồi không được à dạ đi tại khớp giả khớp giả à chị cũng bị khớp nữa hả thấy là em tay thay khớp giả thì ngồi thôi được rồi để à, lấy ghế cao bên đây thôi được rồi con con khỏi lấy được rồi ghế bên đây nè Ủa Cưng cứ hỏi bà đi Dạ hỏi bà Không đi. em nói chuyện rồi ở trên với bà rồi Nhưng mà Tại vì chị Lon đây là cũng là người ừ. mà lo trực tiếp cho bà ừ. à, Hàng xóm thôi Chị là người hàng xóm thôi cưng Dạ Rồi chị làm vậy chị ờ, lo được lúc nào lo à, Thì bây giờ là em có xin số điện thoại của con bà rồi thì em nói cái nãy giờ em, em nói lại sơ cho chị hiểu thôi à, à, em lấy lấy cái số điện thoại sau đó thì uh, em uh, em mới gửi bà 10 dạ. em mới gửi bà 10 triệu rồi. Dạ. để uh, ngày mai vô bệnh viện thì cái số tiền hôm bữa là bà nói là bà cần 50 triệu để tiến hành phẫu thuật à. thì bây giờ cũng đã đủ rồi nhưng mà em không dạ. trao hết dạ, à, em không trao hết à, tại vì em uh, sẽ là người trực tiếp đóng à, cái tiền viện phí dạ nhưng mà em sẽ đưa trước cho bà 10 triệu để vô trọng tại vì mình đóng tạm ứng rồi xong rồi đó thuốc men rồi khám sức khỏe bà coi như thế nào ổn và bác sĩ cho ra cái lịch để ờ, phẫu thuật thì em sẽ liên hệ em em sẽ vô trực tiếp đóng đóng xong mình tiến hành ca phẫu thuật còn trong cái thời gian này nếu mà cô chú anh chị nào có cho thêm thì nữa sau khi phẫu thuật tiến hành hết thuốc men đồ này nọ trơn trừ hết thì em còn lại bàn giao cho bà để bà trang trải sữa đồ này nọ về dạ, sau à, có sức khỏe nữa tại vì mình phải ăn bồi bổ nó có sức khỏe thì ở đó cũng còn 5 ờ, triệu là em nghĩ là 5 triệu để đóng tiền tạm ứng còn 5 triệu kia thì là thuốc men nè bồi bổ sức khỏe uống sữa ăn uống rồi vô cho cái sức khỏe để phẫu thuật thì em còn giữ đây là 40 triệu mà vậy đi ờ, ngày mai đi hả à, ngày mai đi được rồi đi, được đi càng sớm càng tốt có, có đâu à, dạ. có có người con út của bà nè ừ. có cái mới kêu nó về đó dạ bệnh viện nào vậy là không bệnh viện nào đợt trước nói chuyện với bà á ờ, bệnh viện hôm đó mình à, bệnh viện trăm mốt đó hả đa khoa ngoài trong đa khoa hả như đa khoa hay là gì đó con không biết mình bữa mình ngoài hả thằng nhóc nó đưa đi dạ Ờ, cái gì mới đó không biết con cũng không biết thì có gì coi đi bệnh viện bệnh ra bệnh viện nào thì ờ, liên hệ cho con cho con hay cái tên ờ. bệnh viện rồi xong rồi bà khám nằm ở phòng nào phòng nào cho con hay dạ yeah. Dạ. chút nữa em sẽ liên, cho cái số điện thoại của em cho chị đi ha để có gì liên hệ em chị chị lon chị gành hơn tại nhiều khi bà bà cũng không có biết dạ giữ tiền kỹ nha 10 triệu đưa cho bà đó sợ một hồi xíu nữa về em đăng clip lên có người biết rồi vô vụ bà nữa bởi vì nói giữ kỹ dạ tại em phải đăng lên mạng để báo cáo dạ và vậy ha có gì liên hệ sau nha rồi chúc sức khỏe bà nha mong bà lên cao phẫu thuật thành công nha nãy dạ. cô thấy nó cậu quay quay không biết ai dạ. ngồi dạ chị cảm ơn phước nha phước dạ nãy Trời gặp bạn ngoài kia đẩy xe vô đây thấy cậu quay quay là rồi cái bài cô chú nha chúc sức khỏe bà à, cảm ơn phước và cảm ơn em nha dạ dạ danh sách mọi người quân thì phước ờ, sẽ dạ. ờ, cập nhật sau khi dạ. mà hoàn thành hết tất cả